Nhà hát truyền hình xin kính chào quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, trong mỗi chúng ta hẳn ai cũng đã lớn lên trong lời du của bà, của mẹ. Lời du đã ngấm vào máu thịt của mỗi chúng ta. Lời du ấy chính là hồn dân tộc được tấm đẫm vào trong những làn điệu trèo. Thưa quý vị, dưới chế độ phong kiến, người nghệ sĩ trèo bị coi là con hát, là sướng ca vô loại – phải chịu muôn vàn cay đắng, khổ cực, có lúc tưởng chừng không vượt qua nổi. Và chỉ có tình yêu, tâm huyết cùng sự dâng hiến của người nghệ sĩ mới làm cho nghệ thuật trèo mãi trường tồn cùng đất nước. Trong chương trình nhà hát truyền hình hôm nay với vở trèo Đường Trường Xuyên Phận, Đạt huy chương bạc trong cuộc thi sân khấu trèo chuyên nghiệp toàn quốc năm 2013, chúng tôi muốn nói về những người nghệ sĩ trèo như thế. Và bây giờ xin kính mời quý vị cùng đến với vở diễn Đường Trường Duyên Phận. Phóng tác từ truyện phim Đào Sen của tác giả Lê Thiết Cương, kịch bản Trần Đình Văn, đạo diễn Đoàn Vinh, âm nhạc Tuấn Hải, thiết kế mỹ thuật nghệ sĩ nhân dân Lê Huy Quang, biên đạo múa Thanh Nam, hướng dẫn hát truyền thống, nghệ sĩ ưu tú Khắc Tư, họa sĩ thể hiện Đậu Quang Anh, thiết kế ánh sáng, nghệ sĩ ưu tú Phan Lân, chỉ huy giàn nhạc Tuấn Hải, chỉ huy đêm diễn Tuấn Tài, chủ nhiệm công trình Phó giám đốc Nguyễn Ngọc Kình, chỉ đạo nghệ thuật Giám đốc nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Thị Bích Ngoan. Bảng phân vai Cả Hân, nghệ sĩ Bá Dũng Sen, nghệ sĩ Hà Thảo Kép Thăng, nghệ sĩ Tuấn Tài Trùm Lương, nghệ sĩ Quang Trường, Bảo Ngọc, nghệ sĩ ưu tú Thu Hương, Trường Hải, nghệ sĩ Đức Kiên, Quan Đốc Học, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Hưng, Bà Đốc Học, nghệ sĩ ưu tú Vân Quyền, Mụ Mối, nghệ sĩ Thu Hương, Quản gia, nghệ sĩ Bách Hợp, Nhiêu, nghệ sĩ Văn Quân, Nhỡ, nghệ sĩ Duy Toàn, các nghệ sĩ nhà hát trèo Việt Nam trình diễn. có đủ cả năm thứ quả chứ các con đủ rồi vàng cô quả có câu rằng kém hơn sao phường trèo các ngươi dám khinh ta không nhớ trò thuộc tích chưa hết xưng danh sao mắng ông đã vào vỉa hát lão say dạ chỉnh quan lớn xin quan lớn lượng cả bao dung bởi lòng tôi đang có chút niềm riêng nên mới phân tâm thành ra mắc lỗi to gạt phường trèo đang hát hầu ta cùng các quan viên vậy mà ngươi lại mãi lo việc khác dạ chỉnh quan lớn tôi dám đâu mạo phạm nhưng vừa có người báo tin nhà tôi ở nhà đang chờ dạ sắp sinh lại xảy cơn nguy biến bất thường nếu không đưa đến thầy lang e khó toàn tính mạng xin quan lớn xin quan lớn rộng lòng mở lượng cho kép khác thay vai để tôi được về nhà <laughs> sắp sinh chứ phải lâu sắp tử ngươi phải ở lại đây diễn nốt tích trèo nếu các quan viên của ta mà phật ý chút nào thì cả phương trèo các ngươi ta sẽ thẳng tay niêm trì Dạ xin các quan lớn rộng lượng thương tình Vài mắng ông xin nhờ kép khác à? Dạ xin các quan lớn xét cho Im ngay Lũ đạo kép các ngươi phải biết thân biết phận Hầu hạ các quan trên cho đẹp ý vừa lòng Đã ra trò Là phải diễn được tới cùng Sống chết thế nào cũng mặc cho con về với mẹ Kìa con Phượng Trèo Ngồi chờ mắt ách thế à? Tống cổ con bé ra ngoài Thôi Con hãy theo các bác về nhà Thầy còn ở lại đây hát hầu quan lớn Sen Ta về thôi cháu Kẹp hơn Hát tiếp đi Kéo cả Phương Trèo các ngươi chết tội Hát Hát <laughs> Có câu rằng <laughs> lọc dài muôn vật tới tay ta mây mây cội à à à kiều ơi à ơi cả à. ấy cái chốn sơn lâm ơi à ơi cái chốn sơn lâm mây mây cội tiêu già biển yên sơn đã đây ta là chú đây lão là chủ nhân <laughs> Sen ơi, nhân lúc thầy và các bạn chưa đến, anh sẽ cùng em luyện lại khúc tình thư. Vâng, em đứng ngoài học trộm từ xa, câu được câu trăng vẫn chưa nhớ hết. Nào, em hát thử anh nghe. Một nhịp ý, ý câu à, lại đợi ngày đợi tháng nhớ năm nghi cha ơi đôi dòng lòng anh thương nhớ hề nhớ hề nhiêu dạ nhanh lên các con dạ nhanh nhanh, nhanh bác ơi nhanh nhanh, nhanh, nhanh chú bác. thầy trò ta bắt đầu luyện tập nhân khang nghi khá hơn bữa trước nhưng các con còn phải dụng công nhiều ta đã dạy các con những yếu lĩnh của nghề trèo phải nhớ luật tứ tương nhớ điều ngũ kỵ từng dáng đứng bước đi phải uốn nắn cho thật kỹ tả hữu tương xứng thượng hạ tương phù muốn thành nghề các con phải luyện tập công phu các con đã nhớ chưa dạ thằng con dạ Thầy cứ nghĩ con đã luyện thuần thục hơn các bạn Sao hôm nay lại vụng thế con Dạ thưa thầy con Dạ Dạ thưa thầy Không phải hôm nay cậu kép thằng bố vụng Mà bởi à, Ngoài hiên đang có kẻ Trộm ròm Dạ thưa thầy Vì hiếu tình nên mới phân tâm Lòng mà đã rối thì tay làm sao Múa được Thì dạ đúng đấy ạ à. Muốn chữa khỏi bệnh thì phải bốc đúng thuốc Dạ thưa thầy thầy cứ để con ra ngoài con bốc thuốc vào đây ạ ừ. nhớ ô đâu rồi kia kia kia kia ở đây ở đây ở đây ở đây vào đây vào đây vào đây vào đây nhanh lên vào đây vào đây xem nào xem nào ai đã bắt tội mà phải trốn ai bắt tội mà phải trốn ờ. mà xem nào ui trời ơi bác ơi bác ơi bác ơi ui trời ơi thuốc còn chữa đun mà đã Nóng rẫy cả tay lên rồi bác ạ Úi rồi nóng rẫy sườn sượt ra chút Rẫy sườn ừ. Hề nhớ hề nhiêu. Dạ Dạ Có bao nhiêu ngón nghề tếu táo Cứ bày hết cả ra đây Rồi đến lúc pha trò Lai nhạc như nước hến Xem con Ta đã để ý con từ mấy bữa trước Cứ nấp ở ngoài hiên xem các bạn học nghề Phường trèo ta vốn rộng cửa đón học trò Sân đỉnh đây cũng đâu có tường ngăn vách cấm Dạ thưa bác Xem con Mẹ con khi xưa là đào trèo giỏi nhất của làng ta Cha con cũng là kép nền nổi danh tứ chiến Còn nhà Tông hẳn là có khiếu Ta xem sắc vóc của con Cũng chẳng hề thua chị kém em Tiếng hát trèo là vốn quý của cha ông Nếu con muốn theo nghề Ta sẵn lòng truyền dạy thưa bác, con lớn lên từ đồng làng sông bãi nảy điệu trèo quê tha thiết ngọt ngào câu hát sơ xỉn phần phải chiều con đã ghi lòng từ khi còn tâm bé nhưng mong được theo đòi cha mẹ nơi điệu trèo tay điệu muôn lời ca sửa mẹ còn thiệt phận xót xa Cha mang nỗi đau thương uất hận Bởi thế Cha con đã có lời ngăn công Con không được theo nghề đào kép xương ca Phần làm con đâu dám trái lời cha Dẫu yêu tiếng hát trèo Còn chỉ dám học thầm xem trồm con Dạ Con cứ vào luyện tập cùng với các bạn Có bề gì ta sẽ nói đỡ cho Dạ Phải đấy Sen à Kìa Sen Thầy đã nói vậy em đừng ngại nữa Cứ vào đây tập cùng anh em Mấy bữa nay Sen đứng ở ngoài xem Chắc cũng đã học được những điều thầy dạy Vâng Nhờ thầy Nhờ anh chỉ bảo thêm ạ à. ừ. Ôi trời ơi bác ơi bác kia kìa Ôi trời dạ. ơi Ôi giời ơi, giật hết cả mình Gớm chết chửa, chết chửa Nhờ thầy nhờ anh chỉ bảo Úi trời ơi, lại cô xem này Úi trời Anh này này Anh này Anh Úi trời chết Úi Anh này, đấy Có mấy nhiêu anh mà chả thấy nhờ Úi trời ơi, chết chửa Lại kéo chọn một anh làm vậy nhỉ thôi, thôi, thôi, thôi, thôi, thôi, thôi Cái gì đấy nơi nào thì nó phải vào vũng đấy à nhà chú đừng có mà mà mà dễ thúy chiêu huyên nhá ai dễ bây giờ đi vơ vào mình xem con dạ. ta xem dáng vóc của con hợp với đào thương con hãy thử vào vai thị kính nào giờ để ta vào nhịp trống cho con vả kép thăng luyện lớp diễn vu quy dạ. phần đi ta phải chịu. ngọt ngào điệu múa càng huyền chuyển xin cho tôi được có lời khen không dám các con đây là phong tục của tây phương người ta thường vỗ tay thay cho lời khen tặng à, dạ đội ơn công tử đã có lòng yêu ái dám hỏi công tử đây là xin ông chủ và mọi người thể tất cho nếu như tôi có hơi đường đột tôi là trường hải con quan đốc học theo cha về kinh lý vùng này tình cờ đi ngang qua đây nghe tiếng hát trèo nên ghé vào xem thử thì ra là quý công tử xin công tử thứ lỗi cho thầy trò chúng tôi chẳng có gì nghênh đón khách cao sang không sao phường trèo làng hạ đây đã nức tiếng khắp vùng hôm nay tôi mới được tai nghe mắt thấy ví như lớp trò tôi vừa xem khi nãy cô đào đây quả là múa giỏi hát hay được cả sắc lẫn thanh không dễ có mấy người xin cho được tỏ tường danh tính đa tạ công tử đã có lời khen tặng cháu gái tôi tên gọi là Sen. Sen. Người quả thực như tên. Thanh tú dung nhan dịu dàng hương sắc. Nếu ông trùm và phường trèo cho phép, tôi xin được mời cô Đào đây về hát tại Tư Gia. Từ đây lên tỉnh cũng chẳng bao xa, sẵn có xe nhà, tiện đường đưa rước. Sen con, công tử đã có lời, vậy ý con thế nào? Cứ thực tình thưa lại cùng công tử công tử Tôi... tôi không dám ạ Có gì đâu mà cô đào e ngại Cửa quan tuy là trốn uy nghiêm Nhưng nhà tôi vẫn dòng mặc khách tao nhân Cũng mang mến chuộng cầm kỳ thi họa Tiếng hát trèo Tuy gốc gác ở nơi dân dã Nhưng cũng đủ bề phong nhã thanh tao Ngón đàn má nhà dù tinh rượu đến đâu Thiếu tử kỳ e kém phần đắc ý Dạ Đội ân công tử đã có lòng hả cô nhưng... À, dạ, dạ dám xin công tử rộng lòng đại xá Cháu gái tôi còn nhút nhát ngại ngùng Thật tiếc cho tôi đã có duyên hạnh ngộ Mà không được thêm một lần chiêm ngưỡng tài hoa Tôi vẫn rộng đường nghênh đón tại tư gia Nhờ ông chùm nói giúp đôi lời Mong cô đào chuyển ý Dạ Giờ tôi phải theo gót cha tôi lên đường kinh lý Hẹn một ngày tái ngộ nay mai Xin chào công tử ta Khi ta Úi rồi Đi rồi Đi rồi Đi rồi Thoát rồi Úi rồi Thoát rồi Thoát rồi Thoát rồi Các con Dạ Nào Giờ các con tập lại lớp múa vu quy Xem con Còn lại vào đôi với kép thăng như trước Dạ sang sang thầy thầy đã cấm tuyệt sao mày còn trốn ra đây lấy nào khoát trèo kìa bác cả xin bác bớt giận cháu sen quả tình không dám trộm phép cha cháu chỉ dám đứng nhìn ở ngoài xa xem tôi dạy các học trò hát múa bác. chính tôi chính tôi đã gọi cháu vào tập thử có điều gì xin bác bỏ quá cho bác chủ Chắc bác đã biết Tôi đã có lời thề Trước vong hồn nhà tôi và cháu nhỏ Chọn kiếp này Tôi quyết lòng từ bỏ Không trở lại cái nghề tủi nhục đắng cay Con gái tôi đã trộm phép đến đây Tức là đã phạm vào điều tôi nghiêm cấm Bác cả Bác gái năm xưa không may đoạn mệnh Vì kẻ cường quyền gây cảnh tang thương này chuyện cũ đã xa mười mấy năm trường Tôi xin bác hãy bình tâm nghĩ lại Nếu cháu sen có chót điều vụng dại, Cũng bởi nặng lòng yêu tiếng hát ông cha Thành sắc tài hoài ơi nay chi cảnh bôi hè đốt nhọ làm thứ con hầu cho thiên hạ mua vui dẫu có duyên may hữu sắc hữu tai vẫn mang tiếng sướng ca vôi loại Đời mẹ cha đã khổ đau đến vậy Tôi chỉ muốn con tôi yên phận cảnh nông tang Giữ đạo nhà tôi phải dạy con Xin bác đừng trở che cho nó Bác cả Mong bác hãy nể tình bạn cũ Đã bao năm tương đắc mối thâm tình Lời tôi nói lại ý nguyện tâm thành Mong bác hãy rộng đường Xét suy cho cạn nhẽ Một lời thề như dao chém đá Hành ý của bác tôi chẳng thể vâng theo Kìa bác cả Nếu bác cũng cố khuyên tôi xóa bỏ lời nguyện Tôi e sẽ tổn hại đến tình bằng hữu Bác Bác có phật lòng thì tôi cũng phải nói cho hết nhẹ. Mong bác nể lời Mà chuyển ý hồi tâm Bác chủ Có câu rằng Cả giận mất khôn Xin bác đừng chấp Cả hân tôi thất lễ Sen Về xin thầy Về Thầy Thầy Thầy Bác cả kể từ độ âm dương cách biệt thấm thoát đã mười mấy năm trường tôi vẫn gắng một mình gà chống nuôi con những mong nó lớn khôn được yên lành an phận có ngờ đâu có ngờ đâu nó trái lời giáo huấn lại theo đòi khổ nghiệp sướng ca mình có thương con xin hãy thấu cho lầm lỗi ấy tôi phải nghiêm đường song dậy sen chuyện bữa trước mày lén học hát trèo thầy còn để đó chưa trị tội hôm nay là ngày dỗ mẹ mày hãy khấu đầu trước bàn thờ tạ lỗi để hương hồn mẹ bớt nỗi tủi hờn thầy đã chôn sâu mũi hận kẻ cường quyền coi phận kép thân đào như cọng rơm lá cỏ nghề con hát nghề con hát thầy đã thề nguyện dứt bỏ sao mày sao mày còn tâm tối u mê chả lẽ nỗi đau thương của đời mẹ đời cha vẫn chưa đủ cho mày thấm thía Dạ thưa thầy, từ tâm bé con đã mồ côi mẹ, nỗi đón đau nào sam nguôi quen. Con vẫn nhớ lời thầy dạy dỗ khuyên răn, nghề con nát, lòng đắng thầy tùi cực. Nhưng thầy ơi, con lớn lên từ xóm làng thân thuộc, nơi tiếng hát trèo ấp ủ vành nơi. Lời mẹ thân thương bên cánh võng du hời đào ly một cành phim loan tơ trúc thầy mẹ vẫn song đôi đào kép giữa chiêu trèo hòa quyện khúc tình tư còn trộm nhìn mà lòng những ước mơ mai sau lớn khôn được theo nghề nối nghiệp vâng lời cha gắng dứt lòng đoàn tuyệt nhưng tiếng hát trèo vẫn thổn thức trong thường nhớ nhớ vùng cương ý thầm vắng nghe thiên hạ lắm người yêu tiếng hát trèo nhưng lại coi khinh kẻ sướng ca như đứa hầu con à những tưởng họ coi mình như văn nhân tài tử nhưng chẳng khác gì kỹ nữ mua vui dăm quan đổi lấy trần ngậm ngùi cam phần làm đồ chơi cho người nước mắt mà đầy với ơi chưa nguôi điệu sầu con biết thầy đã quyết một lòng con đâu dám xin thầy cho theo nghề đào kép nhưng thầy ơi con đã trót bằng niềm yêu tha thiết tiếng hạt trèo như máu thịt tâm can con chỉ xin thầy cho phép con được cùng chung bạn chị em những lúc vui vầy được hát đôi ba câu cho đỡ nhớ không được thầy nhắc lại từ nay cấm chỉ thầy ơi thầy thương con sen mày còn nhớ vật gì đây không dạ thưa thầy đây là cây quạt của mẹ con năm xưa thầy vẫn giữ trên bàn thờ làm kỳ vật phải cây quạt này đã theo kiếp cầm ca khổ nhục thầy vẫn giữ bao năm để ghi nhớ mối hận lòng thầy sẽ dùng cây quạt này để chỉ tội phạt đòn bởi mày đã dám quên vì đâu mẹ mày oan tá sẽ thầy sẽ thầy bác cả xin bác bớt giận Bà cứ để cho tôi chi tội nó Đã nói hết nước hết cái mà nó chẳng nghe lời Con gái tôi Sao trái tính chạy nết thế này Không khéo tại bác Cứ chở che bênh vực nó Kìa bác cả Sao bác lại dạy thế Tôi chỉ thương cháu nó chân yếu tay mềm Bác mà cả giận dữ đòn Tôi e cháu nó đầm ngã bệnh Thôi được Nể lời bác trùm trận đòn này cho nợ để xem mày để xem mày tu tỉnh đến đâu thằng con dạ Bác cả này Vâng Hôm nay thầy cho chúng tôi sang đây Trước hết ý, để thắp cho bác gái nén hương vâng. Sau có chuyện muốn thưa với bác Có việc gì bác cứ nói Vâng Theo lệ thường cứ vào dịp đầu xuân Phường trèo ta lại diễn ở hội làng Này cũng đã sắp đến kỳ đến hạn Nhưng có điều hệ trọng ấy là Năm nay làng ta có mời thêm phường bạn Về dự hội xuân và hát đấu với phường ta tôi đã cùng anh em sắp tích soạn trò riêng phần hát đấu ấy là đã chọn được kép thăng kép phúc chúng tôi đánh bạc đến đây phiền bác chỉ dạy anh em cho tình diệu ngón nghề bác chủ đã bấy nhiêu năm nay tôi không ôn luyện hát trèo ngón nghề cũ cũng không còn nhớ nữa phiền bác nhờ người khác giúp đỡ cả hơn tôi lực bất tổng tâm bác cả nhưng ờ, đây là việc chung của cả làng mong bác nể tình mà hạ cố dạ thưa bác từ tấm bé con đã thầm ngưỡng mộ giọng hát kép hân nức tiếng khắp vùng chỉ mong ngày có phận có duyên sắm lễ mọn con sang xin bái sư học nghề không dám tôi với anh chẳng có duyên sư đệ anh nên tìm người khác thì hơn dạ thưa bác à. Mà có chuyện này tôi chưa tiện hỏi anh Anh với con sen nhà tôi Chơi với nhau từ hồi còn đẻ trò, Chuyện bạn bầu tôi cũng không ngăn cấm Nhưng cớ làm sao anh cứ rủ dê con tôi đến học hát trèo Lệnh nhà tôi Lệnh nghiêm phép cấm thế nào Chỗ hàng xóm Chắc anh thừa biết Dạ thưa bác Chuyện này con đâu dám vô phép Con với sen chỉ hát hò cùng chúng bạn cho vui Với anh Tôi cũng chỉ nhắc thế thôi Anh đừng để tôi phải sang thầy mẹ anh thưa chuyện Dạ thưa bác Con với sen đã có duyên bầu bàn Từ thuở thiếu thời cắt cỏ chăn trâu Hai mái nhà tranh chung bóng hàng cao Lối đi về cũng chung đường chung ngõ Mong bác thấu cho chút lòng con trẻ Rồi con sẽ nhờ thầy mẹ sang thưa Tôi rất trọng hai bác bên nhà Nhưng chuyện thông gia e khó bể lên nghĩa việc này tôi đã suy tính kỹ anh đừng thưa với hai bác làm gì dạ thưa bác bác bác chủ tuy tôi với bác là chỗ thân tình nhưng việc bác nhờ tôi không thể nhận kìa bác cả thầy thôi đành vậy nãy ép nữa khéo bác lại giận dạ bác cả này Bác thứ lỗi cho thầy trò chúng tôi Đã chót làm phiền Thằng về thôi con Bác cả hân có nhà không đấy Bác cả ơi bác cả ơi Úi dồi, úi dồi, úi dồi. Dạ thưa bác cả Nhà ta có khách rồi Này chị em ơi Rời xinh ngọt tiếng theo lời Nói dây tơ chào bà Dạ em chào bác Không dám Bà đây là Dạ em là Thị Kết Người nhà quan đốc học tỉnh ta Vâng hành quan lớn Em về thưa chuyện cùng bác cả À chả là quan đốc học có quý công tử Bữa trước về làng ta có được biết đến cô Sen Thấy ái nữ nhà ta xinh đẹp dịu hiền Nên nên ngỏ ý muốn đón về làm ôi giời thứ thất ờ. này này cứ nói toạc ra là là là vợ lẽ chứ gì vợ lẽ gì thứ thất con gái người ta đương sắc đương thì ờ. chứ có phải ế ẩm gì đâu mà mà mà mà phải làm thứ thất ế ẩm gì đâu ờ. này này này này này này đừng vội nghĩ cửa quan là quý ừ. nên nhớ câu nhá đầu gà có một vạn đuôi trâu bác vậy phải các con dạ không được vô lễ dạ à dạ như em đã thưa chuyện với bác công tử nhà em có hào ý thịnh tình mà quan đốc học cũng đã thuận lòng nếu nếu bác và cô xem nhận lời thì nhà trai sẽ sửa soạn lễ đính việc này tôi vẫn còn đương cân nhắc ừ. xin thư thư cho vài bữa răm ngô ôi trời ơi làm dâu nhà quan ấy là một bước lên tiền bác còn gì phải đắn đo cân nhắc tôi rồi Theo chỗ em được biết ý, Thì có cậu kép thăng Cũng ngỏ lời tỏ ý với cô sen Hay bác muốn gả con tranh kết cùng làng Cho tiền bề môn đăng hộ đối Các bác ạ à, Xin thứ lỗi cho em nói dại Con em chẳng ấy Để chồng kết vợ đầu Chẳng những mạt kiếp phận nghèo mà đã chót bồi hề thì chọn đời mặt nhọn đây Này Đây. Cái gì đây Bà kia Bà kia Ăn nói phải giữ cái mồm cái miệng một tí nhá à, Giữ mồm tí Đừng có mà mà mà mà Miệt thị đào kép chúng tôi Đừng có miệt thị Này đây là những lời bàn luận của người đời Tôi nhắc lại Để cho bác cả đây suy ngẫm Chứ đụng chạm đến ai Thì tôi không dám Chỉ lại đi chan nước <laughs> cả lão rất cảm mình dạ thưa bác chuyện nhân duyên cốt là thủy chung tình nghĩa thuận hòa chứ còn nể chi sang hèn sướng khổ dạ à, thôi, tôi đã sống hơn nửa kiếp người đã trải mấy nắng mưa lẽ đời đông sâu không cần anh phải dạy thôi được anh đã nặng lòng với con sen nhà tôi đến vậy tôi có điều này anh có dám hứa không Dạ bác cứ dạy ạ à. Con sen đâu Dạ Lên cho thầy dạy chuyện Dạ Muốn cho anh và con sen lên vợ lên chồng Thì anh phải bỏ nghề kép hát Ui dạ. Bác à Dạ thưa bác Việc này con Tôi biết là anh không dám hứa Mà dẫu có hứa hẹn thề nguyện Thì cũng chưa chắc giữ lời này mai con sen đã làm dâu nhà người Tôi còn có quyền gì mà ngăn cấm Ôi <laughs> Bác cả nói chí phải Chí phải Không lo xa ắt họa đến gần Bác Bác cứ gả cô xem cho công tử nhà em Là đắc ý nhất Này Này Này Suốt từ nãy đến giờ tôi chỉ thấy bà khoe hay khoe đẹp Khoe mẹ Chắc gì công tử nhà bà đã hơn tôi nhỉ? Hơn tôi chưa chắc. Hơn rõ mười mươi. Hơn Chưa gì? Cục, nói cho mà biết. Nói. Nói. Cậu ấm nhà tôi là đích tôn công tử Con quan phó và đốc học tỉnh nhà Hình dung tuấn tú dáng vẻ khôi ngô Phong nhã hào hoa cao sang lịch lãm tài cao trí sáng học giỏi đỗ đầu đậu tú tài trường tây ở tận trên hà nội nói vậy nghe vậy là biết thật giả ra sao bố làm quan cao con thế nào chẳng đỗ chẳng học bằng chữ thì học bằng tiền ấm đấy ấm lành à, hay là ấm sức ấm sức con ơi các con các con đây là chuyện hệ trọng nhà bác cả Không phải chuyện tếu táo bông đùa Dạ Xin bác cả Quyết một lời cho sớm Kẻo đêm ngày còn canh cánh mối lo Ai biết được Mà cố bao giờ Phải lo xa để phòng hậu họa Bác Bác phải tách rơm kia ra khỏi lửa chưa lỡ bén rồi Chẳng cứu kịp nữa đâu Bác cả Chuyện hệ trọng nhường này không nên nghĩ vội Tôi xin bác hãy bình tâm mà suy xét mọi đường Vâng, cảm ơn bác Sen Sao? Bà mối đây đã thay mặt chuyển lời Có công tử con quan đốc học Muốn cưới con về làm thứ thấp Xin định ngày đính ước thành hôn Thầy Con gái lớn khôn phải dựng vợ gà chồng Thầy đã xét suy mọi đường thấu đáo Đây là chỗ nghiêm bề gia giáo con sẽ được an nhàn sung sướng phận làm dâu dạ thưa thầy chuyện trăm năm có vội chi đâu con xin thầy hãy bình tâm nghĩ lại con chưa biết tính suy khôn dài, nhưng phần lẻ mọn xưa nay chẳng mấy cảnh yên bình đúng bác cả tôi thấy cháu nó nói cũng phải tuy vào cửa nhà quan nhưng thân làm lẽ mọn sống cảnh chồng chung phần thiệt chỉ riêng mình Bác chủ Thì tôi với bác là chỗ thân tình Nhưng việc nhà tôi Xin bác đừng lãng bàn thêm nữa Kìa Bác cả Thầy Thầy Thầy Thầy Thầy ơi Thầy Anh thắng Anh thắng Xem thầy đã quyết Con phải tuân theo Thầy Bà mối đâu Dạ Tôi nhận lời kết mối thông gia Với quan đốc học của ông bà đã về tới cửa dinh mà ờ, cho phép chúng con dọn mâm lên à? khoan đã khi nào ta gọi mới được bày lên dạ dạ trình cha mẹ đã về rước cha mẹ an tọa bảo ngọc con xin dâng rượu hầu cha à vừa lên hầu quan thượng thư rồi lại qua trình việc bên dinh quan công sứ việc nước việc dân giờ khó càng thêm khó thuận ý quan ta lại trái ý quan tây à, tiến thoái lưỡng nan biết tính sao đây cơ sự này cơ sự này đến cáo lão hưu quan cho nhẹ gánh dạ thưa cha xin cha đừng bận tâm lo lắng thần phụ con với quan công sứ vốn là chỗ thâm giao chỉ cần cha con lựa lời nói giúp đôi câu quan công sứ sẽ nề tình mà đổi ý ờ mợ cả nói phải đấy việc này phải nhờ đến quan tổng đốc mới xong mình cứ có lời sang thư trước với quan ông còn quan bà để tôi sang nhờ cày dạ thưa mẹ xin mẹ đừng khách khí như vậy tình nghĩa thông gia chứ đâu phải người ngoài giờ xin mẹ cha hãy thư tâm để dự tiệc mừng nhà ta có thêm quý tử bay dạ mau sửa soạn tiệc mừng mời cậu và mợ hai đưa con lên để ông bà ban phúc dạ, dạ. dạ Chúng con xin cúi lạy mẹ cha. Dạ em chào chị cả Kìa mợ hai Không cần phải đa lễ Em vừa mới sinh con Còn đương yếu mệt Bay Dạ Mau lấy ghế Để mợ hai ngồi Dạ Con cứ ngồi Ta cho phép Dạ thưa mẹ cha Nhờ tổ tiên và mẹ cha ban phúc Mợ hai đến kỳ mãn nguyệt khai hoa Chúng con xin đưa cháu lên trình với ông bà Và mở tiệc mừng Nhà ta có thêm ái nữ à, trời Phật nay đã sinh à, quý tử quý sinh lễ nghĩa Vui vẻ gì đâu mà bày biện tiệc mừng Mong có đứa cháu dai để nối dõi tông đường Vậy mà cầu nam rời lại cho đắc nữ Mợ cả Mợ cả không may thì đã đành một nhẹ Giờ đến mợ hai cũng theo gót một bề Cơ sự này tôi phải sắm lễ lên chùa Có lẽ mình chưa đủ thành tâm Nên Phật trời chưa đổ Dạ thưa mẹ Con nào cũng quý Cũng con dòng cháu giống nhà ta Con nghe thầy tướng nói Dùng mạo mợ hai Là ích từ vượng phu Dạ Xin mẹ gắng đợi thêm Biết đâu lần sau lại Thôi thôi thôi thôi Giống hoa quý Giống hoa quý gieo vào nơi vườn hoang cỏ dại Chẳng thể nào kết nụ đơm hoa Tôi đã khuyên can mà ông cứ chiều con Thuận theo nó thuần theo nó rước về một con đào hát tôi trời hay quáng mắt mà đưa hay quỷ dắt mà bụi dầm đầm mì quả giờ thì trách ai đổ tài trời cũng chẳng đường chi tôi xin bà kiệm lời cho tôi nhờ một chút Tôi chưa đủ giàu lòng nát ruột hay sao Lời cổ nhân đã dạy có câu Tam bất hiếu vô hậu chi đại Giới ạ à, Tôi là phận đàn bà Có học hành là mấy Mà ông còn nói chữ với tôi Câu ấy có nghĩa là Trong ba tội bất hiếu ở đời Thì tội lớn nhất Là không sinh được con trai để nối dòng hương hỏa À Ra là thế cổ nhân mà nói thì cấm có sai Dạ thưa cha mẹ Dù cháu sinh ra là gái hay trai Cũng nghĩa ruột già Cũng tình máu mủ Và lại đường tử tức là do vận số Xin cả nhà đừng trách cứ mợ hai Anh cả Dạ Cha mẹ cho anh ăn học hết trường ta rồi lại đến trường Tây Giờ anh thừa chữ Anh thừa chữ nên anh nói hỗn hào với mẹ cha đấy hả Dạ thưa cha con đâu dám ạ à. Rồi à Tiếng khóc như xé vải Ôi trời ơi Con bé này mà lớn lên nó khó bảo lắm đây Dạ Chắc cháu nó khát sữa nên mới khóc thế này Con xin phép vào nhà trong dỗ cháu ạ à. Kìa mợ hai Em không phải đi đâu cả Chị đã sai người Tìm được một vú em Bay Dạ Mau bế xuống nhà ngang Rồi gọi ngay vú em cho bố Dạ này trên dưới hẳn hoi Chị cư xử làm sao cho đúng mực Dạ Dạ con chót vô ý Cúi xin mẹ cha và chị cả lượng thứ Kìa em Lầm lỗi nhỏ Ai nỡ đâu chấp nhất Cùng phận dâu con Chị cũng rất thương em Dân gian có câu Vợ cả vợ hai Cả hai vợ Đều là vợ cả hay vợ cả vợ hai cả hai vợ đều là vợ cả anh cả dạ anh đừng có được thề anh không dạy được vợ thì để mẹ dạy cho đã bước chân vào cửa nhà này đừng giữ thói xưa sướng ca vô loại thôi thôi mẹ con bà cứ lời qua tiếng lại thiên hạ họ trông vào thời đẹp mặt ai đây <laughs> cơ sự này cơ sự này đến rượu ngọc chén vàng tôi nuốt cũng chẳng trôi đúng là đúng là con dại cái mang dạ con xin mẹ cha bớt dần ạ à. mợ cả mợ đừng cố nài cha mẹ ở lại kẻo thành ra lửa đổ thêm dầu ai châm lửa ai đổ thêm dầu cậu không ám chỉ em đấy chứ kìa mà cả tôi đâu có ý đó chẳng qua là vì tôi lo cho mợ hai phải rồi cậu thì lúc nào cũng mợ hai mợ hai thôi được cậu đã có lòng lo cho mợ hai thì cứ đưa mợ ấy xuống nhà ngang để chăm lo con nhỏ dạ em xin phép chị cả mẹ chồng ta phải giữ gìn ngôn hạnh chứ bảo ngọc này đâu dễ nhường ai lẽ xưa nay chồng một vợ hai ngứa ghẻ hờn ghen dân gian đã nói ôi trời ơi giọng bẩm mà tưởng gì chứ cái giống ngứa ghẻ ấy thì khỏi phải nói khi xưa này con bị ghẻ mãi con còn lạ gì nữa ạ bẩm mợ nhưng mà mợ ơi mợ phải sớm trị cho nó tiệt lọc đi nếu không mợ khổ sở hết ngày này qua tháng khác cứ đợi đó rồi khắc biết chị cao nhân thời phải có cao nhân sao xanh nổi 万重灾。 là làng hạ muốn vào gặp mợ hai ạ Ông cả Hân à Cứ nói là mợ hai không có nhà nhá Khoan đã Cho vào Dạ Dạ Chào tiểu thư Này Không phải tiểu thư Mà đây là mợ nhà quan đốc học Dạ, dạ bẩm ạ Chắc là mợ cũng chưa được biết ạ à. Dạ, đây là ông cả hân là cha của mợ hai đấy à Thưa mợ cả Bữa trước cậu nhà có nhắn lời Mời cả hân tôi lên ăn cữ cháu Nếu đã là ý cậu Thì nhà ta cũng rồng cửa đón mời Chỉ tiếc rằng Ông mất công lặn lội đến đây mà tiệc vui đã tàn canh mãn cuộc bay dạ mau sửa soạn cơm nước mời ông đây xuống bếp ăn với đám gia nhân Ô, thạ chết chết chết xin mợ cả xét lại cho ạ ông thông gia lên chơi ai lại để ông ấy ăn ở dưới bếp bao giờ thông gia như cha ta là quan tổng đốc với nhà quan đốc học với đáng mặt thông gia chứ một kép hát ở chốn quê mùa để cho ngồi mâm trên sao được thưa mợ cả tôi lên đây là để thăm con thăm cháu chứ mong đâu được thiết đãi tiệc tùng xin mợ cả hãy rộng lòng cho tôi được vào gặp con gặp cháu này không được không được không được ra đây ra đây ra đây con trẻ mới sinh kiêng gặp người vía xấu để ông vào ám viễn hay sao lỡ lỡ nó ốm đau bệnh tật thế nào thì mợ cả tôi gánh tội thay cháu sao được thưa mợ cả cho tôi được vào gặp cháu đã hơn một năm nay cháu nó chẳng về nhà Việc đó thì cũng chẳng vội gì Rồi ta sẽ gọi mợ hai ra trông gặp mặt Bay Dạ Coi như nể mặt mợ hai Cho bưng cơm nước Để ông ấy ăn Cho đỡ đói lòng Dạ à cậu và mợ hai ra đây Dạ <laughs> Giờ mới đến lượt ta làm chủ Tiệc mừng kia Phải vui trọn đêm nay Mợ cả Mợ cho gọi tôi kìa cậu Dạ vâng Em Em chưa mời cậu ra Chờ tròn cuộc vui Vừa nãy là tiệc hầu cha mẹ Giờ mời phu quân an tọa Để cùng em nâng chén rượu mừng Mợ hai Kìa cậu, chả lẽ vừa mới đây thôi, cậu đã quên lời mẹ dạy, phép tắc nhà ta, trên dưới rõ ràng. <laughs> Nhưng chính mợ vừa nói là vợ cả vợ hai, cả hai vợ đều là vợ cả. Chỉ có một vợ hai, chứ làm gì có hai vợ cả. Cậu cứ ngồi đây còn mợ hai cứ yên phận đấy dạ xin xin cậu cứ ngồi trên cùng chị cả để em đứng đây cho đúng phép nhà quả đúng người hiền thục nết na xem trong bọn sướng ca khéo là hiếm thấy này em chỉ nghe bọn gia nhân nó nói trước khi về đây em là một đào trèo vâng ở quê em, làng nào cũng có một phường trèo. Người quê em, ai cũng thuộc đôi ba câu hát. Được, đã nhận là biết hát, thì hãy hát hầu vợ chồng ta trong tiệc rượu đêm nay. Để ta xem đâu sắc, đâu tài mà khiến chồng ta đắm say mê muội. Mợ cả, xin mợ đừng làm vậy. Thế nào? Có chịu hát hay không? Dạ, em xin vâng lời chị cả. Tốt lắm. Vậy hãy mau dâng trà rót rượu, rồi hát hầu vợ chồng ta mấy câu chèo. Đoạt Thúy Kiều, hầu rượu hai vợ chồng, họ thúc Ta đã bảo ngươi dâng trà rót rượu Phải quỳ tận mặt Mời tận tay Sao lại đứng chờ ra như thế Dạ Dạ em mời chị cả Dạ Em mời cậu dạ thưa chị để gia tranh Ngọc là lỗi tại em xin chị thư tội Tại tôi tại tôi Mợ hai không có lỗi Rượu chưa uống Sao đã say sớm thế Hay là Con kia Mày đã bỏ bùa mê thuốc lú vào chén rượu này Nên chồng tao chưa uống đã say mày nhìn đã cay xè Hai mắt phải dạy cho mày biết phép nhà ta Bay đâu Mang roi ra đây Kìa, Mợ cả Mợ cả Xin mợ đừng làm vậy Mợ hai đây đâu phải nàng Kiều Và tôi với mợ Cũng đâu phải là vợ chồng họ thúc À mời mợ cả mợ say rồi mợ cả say ư phải em đang say đây Tin tường cao bôn bề lạnh lẽo chôn cửa quyền như nhà ngục giam thân Bước chân đi đảo liệu một mình Khổ cực trăm bề đắng cay muôn nỗi ta chậu chìm lòng biết phương nào thoát nổi Đường trường trong tranh 家仔咩？ lại đứng ở đây ngâm ngợi một mình Nghe khúc sầu thương tôi cũng thêm giàu lòng nát ruột Tôi biết mở đây trăm đường tuổi cực Lại nhớ thầy nhớ quê Nhớ cả tiếng hát trèo Nhưng mợ hãy nghe tôi Lấy ý chi nhẫn làm đầu Cứ ngầm ngợi thế này Mợ cả lại không vừa tai Rồi lại không yên chuyện Cậu cũng biết Không phải một điều mà trăm điều em cũng nhìn Nhưng chẳng có cơ may được một điều lành Cũng cười cũng xin Cũng nghe vợ tình chồng Mà cậu chẳng che chở cho em Dù đôi câu ba tiếng Tính mợ cả ghen tuông ghê gớm lắm Nhạc phụ tôi lại có thế có thần Đến cha tôi còn phải lụy đôi phần Tôi dám vuốt dâu hùm Sao gặp phải cơn đi nước ngược đành cam phận trôi theo dòng ngược công xiềng nghĩ nay đã buộc muốn thoát được thời biết đâu tìm phương quả bồ hòn răng ngậm cho ngọt này ai leo tranh đường gặp voi muốn trên dưới ấm êm thuận hòa xin mời hãy nghe tôi thôi mợ cả hãy nghe tôi gắng nhịn dạ xin cậu mợ có người làng của mợ hai muốn vào gặp mợ hai ạ à, cho vào dạ Xin chào công tử À tôi nhận ra anh rồi Anh là Kép Thăng Khi xưa diễn cùng với nhà tôi ở sân đình làng hạ Đội ơn công tử Công tử vẫn chưa quên chuyện cũ À hôm nay tôi đến đây là để Xin phép công tử Được báo tin nhà Cho mợ hai đây à Dạ bấm cậu ông cho gọi cậu à Tôi phải đi có việc một lát Hai người cứ ở đây nói chuyện tự nhiên Mợ hai Mợ cứ ở đây thư thả hỏi han Tôi biết mợ cũng mong nhận được tin nhà Dạ Chào anh Anh Thăng Sao anh tìm đến được đây Dinh quan lớn về thế nhường này Hỏi lính hỏi dân Người nào chẳng biết À Hôm nay tôi đến đây là để Anh Thăng thấy em có chuyện gì phải không Xin anh nói ngay cho em được biết Vâng bà cả mấy bữa nay yếu mệt Chân yếu tay run lại ho quặn từng cơn Thầy lang đã trần mạch kê đơn Thuốc đã uống vài thang Nhưng bệnh tình vẫn chưa thấy truyền Trời ơi Mấy ngày nay em cứ thấy bồn chồn trong dạ Quả nhiên thầy em gặp chuyện chẳng lành Sức yêu tuổi cao Lại cô quạnh một mình Cơn bệnh trọng lấy ai người săn sóc mợ hai mợ đừng quá lo lắng đã có tôi và anh em cơm nước thuốc thang bà con xóm giềng vẫn qua lại thăm nom nhưng chỉ có điều bác cả vẫn ngày đêm mong mỏi vì đã lâu chưa thấy mợ về thăm hơn một năm trời cha chưa gặp con cháu mới sinh ông còn chưa biết mặt cả chậu chìm lòng sẽ đâu xa được Mợ cả cơm em không được về quê Phần vợ lẽ con thèm tuổi cực chầm bề Họ quải rẻ xem khinh Như đưa hầu con ở Vậy mà Tôi cứ tưởng mợ hai làm dâu nhà quyền quý Được sung sướng an nhàn Như bác cả hằng mong Thì em cứ tưởng rằng chọn mặt gửi vàng Chứ có biết đâu Cửa quan khác chi nơi tù ngục Vợ lẽ con hầu Tuy hai mà một Thần phận sang hèn Chẳng đánh đổi được đâu Nếu biết mợ hai phải cơ cực tủi sầu Chắc bác cả lại thêm buồn phiền Lo lắng Anh Thăng Mình em chịu trăm cây ngàn đắng Xin anh đừng nói với thầy em Mợ hai Anh Thăng Dù em đã làm giàu nhà quan Nhưng xin anh đừng gọi em là mở ai như thế em vẫn là cái sen con gái ông cả hân làng hạ nơi xóm làng bầu bạn thuở ấu thơ vẫn nhớ những lần em lên trộm phép cha theo anh ra sân đình xem phường trèo luyện hát cùng rèn tập bước đi tay quạt câu diễn phần vài chiều phân hòa điệu chung đôi mới ngày nào mà thoáng chốc đã xa xôi Giờ thân phận sang hèn đôi đường cách biệt Câu hát cũ nay vắng người hòa nhịp Duyên chẳng phải chiều lạc vách bước chơi vơi Vườn hồng gió táp mưa rơi Đào chưa lắng ngọt mận thời vội chua Sông quê lỡ chuyến đò đưa Càng chờ càng đợi Càng chưa chuyến đò sao rơi chẳng mà lối hẹn ai chung bóng bên vắng lành đôi bờ hứng hờ một dòng trôi nay đã chia câu hát xưa nghẹn Giang biết khi nào trở lại Con nhện răng mùng còn chưa dứt tơ vương Cùng bóng cùng trầm điệu nhơ điệu thương Xa tiết trong tâm bao đêm trường thao thức Nhớ chiêu trèo sân đình lửa hồng anh đuốc Nhớ không sao đầu vỡ nước khai thành, Nhớ lớp diễn vu quy trong tích quan âm anh cùng em hát chung câu duyên phận điệu cô lời xưa như vòng về trong giấc mộng vẫn còn đây chỉ thăm ta. chuyến thần đi ta phải chia high. tôi là người làng của bác Cả Hân lên báo tin nhà cho mợ hai đã được cậu Trường Hải cho phép à? Im ngay! tôi Được bay đâu à. Nọc cổ đào sen Đánh đòn 50 gậy à. Dạ Đánh Khoan Mợ hai Dạ Trình cha đã về ạ Mợ hai Ta vừa ra khỏi nhà Ta vừa ra khỏi nhà đã xảy ra chuyện lớn Anh cả Cha mẹ đã khuyên can mà anh chẳng chịu vâng lời cứ nằng nặc đòi lấy bằng được con nhà kép hát bây giờ bây giờ thì nó bôi do chắt chấu vào mặt mẹ cha anh rồi đây dạ thưa cha thưa mẹ việc này dạ đã đến nước này đã đến nước này ta cũng mở cửa cho ra Dạ bẩm ông bà đúng như vậy đấy hả Cứ tống khứ về quê cho nhẹ gánh à. Bày đâu dạ. Tống rủ cả hai mẹ con nó về quê cho nhục mặt với làng dạ. Thank you. miệng nhoèn cười như nụ hoa xinh, còn còn thơ ngây nên chẳng biết dự tình từ thuở lọt lòng đã chịu điều tủi cực con ơi cây đăng tủi sầu giờ đã thành chuyện cũ mẹ con ta về với quê hương sâu nặng nghĩa tình ngoài hiên lay động bức mành khiến con trẻ giật mình không yên giấc con ơi ngọn gió lành nhẹ đưa tay quạt mẹ sẽ hát du con bằng khúc hát quê nhà điệu trèo tha thiết mượt mà mát trong như tiếng mẹ cha thuở nào năm cùng trầm bồng ngọt ngào phim loan tơ trúc nụ đào cành son bà Buông phách hoa xa lệch đường trường dìu dặt tiếng màn trò tích diễn khép mở bao mùa chưa quên lời cũ vẫn nhớ điều xưa đã chót thề nguyện tơ duyên đành dứt sao khúc xuân tình vẫn tưởng vọng 哎。 thầy ý con thế nào cứ nói thật với thầy dạ thưa thầy dù phận kép thần đạo trăm đăng ngàn cay con vẫn ước mong được theo nghề nối nghiệp tiếng hát trèo đã thấm vào gan ruột sâu mấy gian chân còn chẳng thể rớt lòng thưa tất cả bà con cho tôi được thắp một nén nhang thưa với nhà tôi đôi lời tâm nguyện mình ơi nỗi đơn đau nghẹn ngào tức dạ mười mấy năm trường dòng lệ chưa vơi một nén hương trầm nguyện với hồn ai nghiệp cầm ca tuyệt tình chọn kiếp đã đã trải mấy đoạn trường mới biết nỗi đơn đau chua xót vì ai nghĩa trăm năm chưa vẹn cùng nhau lời thành tâm xin mình thấu tỏ xin vọc bái anh linh tiên tổ cả hơn con chót lạc bước sai đường với nghiệp trèo chưa chọn nghĩa thủy chung một lạy này xin cúi đầu tạ tội thưa tất cả bà con bao oán hận tâm can còn mang nặng chọn kiếp này chọn kiếp này còn day dứt chưa nguôi nay cả hân tôi xin giải lời nguyện cho cháu sen được theo nghề nỗi nghiệp thầy sen con vật quý gửi trao thay lời tâm huyết cây quạt này thầy truyền lại cho con con hãy theo nghề có thủy có chung để xứng lòng mẹ con mong ước dạ con xin đội ơn thầy bác cả bác trùm bà con chúng tôi xin có lời mừng bác mừng phường trèo ta thêm một đào nương bác trùm giờ tôi lại được gọi bác là bác kép hân người bạn nghề chí thân thuở trước vâng theo ý bác vâng Căn con dạ, Các con ơi Năm xưa cũng bởi thầy ngăn cấm Mà khúc bu quy giang dở chưa thành Giờ Giờ thầy sẽ truyền dạy cho hai con Duyên phận phải chiều chung đôi hòa giọng Dạ, dạ Chúng con xin đổi ơn thầy. thầy Các con ơi Đã qua đi muôn nỗi đớn đau Giờ đời thầy lại được sống trong tiếng hát bà con ta bà con ta vẫn thương đào mến kép vẫn vẹn tròn nghĩa nặng tình sâu nào các con hãy nổi nhịp trông trèo để cùng ta chung câu hòa giọng dù trải mấy đường trường duyên phận với nghiệp trèo với nghiệp trèo vẫn tầm nhất nhi chung Thank you.